Xin chào tất cả anh em Ngày hôm nay cơ sở tôi lại à, tiếp tục làm clip để giới thiệu đến cho anh em cái bộ đồ chơi bầu cua bịp không tang Đấy, nó chính là cái bộ đồ chơi hột bầu cua cảm ứng và cái nó quét báo dung hột bầu cua này Đấy thì anh em cũng à, nghe qua và đã sử dụng qua cái bộ đồ chơi à, bầu cua bịp không tang này rồi thì anh em chắc hẳn biết là cái bộ đồ chơi này nó hiệu quả và nó báo chuẩn xác cho anh em như thế nào khi mà em ra sòng sới em đi chơi đấy thì ờ, không làm mất nhiều thời gian của anh em thì bây giờ tôi đi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em đấy, thì ở đây chính là ba cái hột bầu cua mà tôi đã làm sẵn cái miếng dán cảm ứng vô trong à, ba con gà này anh em nhé đấy, tôi đã làm sẵn vòng ba mặt gà đó thì giới thiệu luôn với anh em đây nó chính là cái nón đấy, cái nón này nó có tác dụng là quét cái hột bầu cua và nó sẽ báo dung cho anh em biết khi mà có mặt gà nổi lên Đấy, thì anh em làm vào mặt gì thì ờ, cứ mặt đó về thì nó sẽ báo cho anh em anh em nhé anh em có thể thấy cái nón này rất là đẹp rất là thời trang rất là trẻ trung đúng không ạ Đấy, như một cái món phụ kiện bình thường của anh em ra đội ra ngoài sòng sới anh em đi chơi đó. ở bên trong này khi anh em đi chơi thì anh em gạt nút công tắc khởi động nó sẽ báo rung cho anh em một nhịp Đấy, và anh em chỉ việc đội lên trên đầu anh em già ngang qua 90 độ so với bộ một bầu cua thì ờ, nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em cái bộ đồ chơi này cái tang tích của nó thì rất là kín rất là nhỏ anh em nhé nên là có cắt có trẻ hột ra cũng không thể nào mà thấy được tang tích cho nên là sẽ gọi là bộ đồ chơi không tang đó thì uh, bây giờ tôi uh, sẽ đi vô đội cái nó này lên tôi sẽ test cho anh em khi mà có mặt gà nổi lên thì uh, tôi sẽ báo cho anh em biết anh em nhé để cho anh em cảm nhận xem là bộ đồ chơi bầu cua bìm không tang một bầu cua cảm ứng và cái nó quét báo dung một bầu cua này nó báo cho anh em được bao nhiêu phần trăm đó và anh em nên sử dụng những bộ đồ chơi ờ, không tang như thế này thì vừa an toàn cho anh em và anh em lại mang lại được cái độ hiệu quả cao khi anh em đi ra sòng sới anh em đi chơi đánh bầu cua bịp chơi bầu cua bịp đấy, lắc bầu cua Bây giờ tôi sẽ đội lên trên đầu này test cho anh em anh em nhé ờ, khi có cua à nhầm khi có mặt gà thì tôi sẽ báo cho anh em nhé chén này cái nón báo dung cho tôi biết rằng là bên trong này có gà đúng không ạ đấy có gà thì anh em mình à, đánh gà Đó, anh em nhé khui cho anh em này đó tôm cá và gà đúng không anh em máy báo dung cực kỳ là chuẩn xác và rất là nhạy tiếp tục test cho anh em đó chén này thì à, cái nón báo dung vẫn tiếp tục có gà Đấy, vẫn tiếp tục có gà thì anh em vẫn đánh gà anh em nhé Đấy, khui cho anh em này 100% đảm bảo với anh em trong này có gà đó gà nai và cá báo dung rất là nhanh bắt sóng với cái bộ hồ chỉ mất vài giây thôi đó, và cái nhịp dung của nó rất là êm rất là nhỏ nhẹ anh em không phải nghĩ ngợi hay là lo sợ về vấn đề mà người bên cạnh anh em có thể nghe được cái nhịp dung hay là biết anh em đang đội cái nón báo dung chỉ có một mình anh em mới cảm nhận được cái nhịp rung của cái bộ đồ chơi này đấy thì cái bộ đồ chơi này khi mà có những cái mặt mà anh em đã làm cảm ứng ấy thì ờ, máy nó sẽ có nhịp rung khác so với cái nhịp rung bắt sóng của cái nón đấy thì anh em nhiều anh em cũng chưa phân biệt được ờ, đâu là cái nhịp rung bắt sóng đâu là cái nhịp rung khi mà có cảm ứng đấy, thì cái những cái này thì anh em ờ, khi mà mua bộ đồ chơi của bên cơ sở bên tôi thì tôi sẽ hướng dẫn và chỉ thêm cho anh em những cái mẹo chơi bầu cua bịp cách chơi bầu cua bịp và cách sử dụng những bộ đồ chơi bầu cua mà mang lại cho anh em hiệu quả Đấy. tiếp tục test cho anh em chén này máy báo không gà này không có gà không có gà thì anh em có thể bỏ hoặc là anh em à, thích những cái mặt nào thì anh em cứ đánh thôi Đấy. thì không có gà thì à, bỏ anh em nhá khôi này Đấy, bầu tôm và nai Đấy, anh em ờ, thích mặt nào thì anh em cứ đánh tùy anh em thôi Đấy, mình đang cầm đồ chơi bịp mà nên là mọi sự quyết định là tùy thuộc vào quyền quyết định của mình Đấy, tiếp tục test cho anh em chén này nó báo dung không có gà Đấy, tiếp tục lại không có gà nha anh em nhé không có gà thì ờ, tôi cứ bỏ thôi Đấy, khi nào có gà lên thì ờ, tôi đánh Đấy, ăn chắc mặc bền à, hôi cho anh em này này cá không có gà Đấy, cực kỳ chuẩn xác anh em nhé Đó, tiếp tục cái nón báo dung có gà đấy có gà thì à, anh em xuống tiền con gà đấy, khu cho anh em con gà này đảm bảo 100% với anh em là có gà anh em nhé cua gà gà đấy, có hai con gà đúng không ạ chén này thì ăn cũng khá khá lớn nếu như mà anh em đánh to tiếp tục test cho anh em một hai chén nữa Đấy. chén này nó báo dung không có gà này Đấy, không có gà là tiếp tục bỏ anh em nhé Đấy, cho anh em cua cua và cá không có đúng không anh em Đấy. một chén cuối cùng anh em nhé Đấy, chén cuối cùng này thì tôi đảm bảo với anh em 100% là bên trong này đảm bảo với anh em là có gà Đấy, máy báo rung rất là nhạy nhịp rung cũng khá là mạnh tôi nghĩ là sẽ có hai con gà anh em nhé có một con gà thôi anh em Đấy. thì vừa rồi anh em tham khảo và theo dõi cái video này của tôi thì anh em cũng ờ, thấy được cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ nó báo cho anh em chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm đúng không anh em Đó, thì anh em nào mà có hứng thú hay là có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi bầu cua bịp không tang hột bầu cua cảm ứng và cái nón quét báo dung hột bầu cua này thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 anh em nhé Đấy. thì à, anh em nhớ đăng ký kênh để anh em được theo dõi những video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi à, bầu cua bịp tài xỉu bịp chuyên về các dòng đồ chơi bịp Đấy, mà cơ sở chúng tôi đang có mới nhất 2020 mới nhất 2021 để cho anh em tham khảo và chọn lựa cho mình những bộ đồ chơi phù hợp với anh em và mang lại cho anh em cái tỷ lệ chiến thắng thì ờ, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc hẹn anh em ở các video lần sau tạm biệt tất cả anh em